Xin chào tất cả anh chị à, Tin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng DVD chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán hơn 10 năm kinh nghiệm thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn làm sao để chúng ta có thể mua bán cổ phiếu đúng thời điểm mà có lợi nhuận thật nhanh được trước khi mà chúng ta nói về cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu đúng thời điểm và có lợi nhuận nhanh được thì uh, Dũng biết là phần lớn các anh chị em khi mà tham gia thị trường chúng ta không biết là mua ở đâu ghi mua khi nào và không biết khi nào mua nên chính vì vậy thì khi mà chúng ta mua thì có thể cổ phiếu lại tiếp tục lao dốc mà chúng ta không biết bắt đầu từ đâu và sau khi mà chúng ta vừa bán ra thì cổ phiếu lại tăng ầm ầm và chúng ta cũng chẳng hiểu vì sao nó lại tăng mạnh thế Dũng biết là đó là phần lớn các anh chị em như vậy à, trong buổi tối hôm nay có lẽ nó cũng khá khá là muộn rồi tuy nhiên thì ờ, việc mà chia sẻ với anh chị em vào cái buổi tối hàng tối hàng đêm như này cũng là một cái niềm vui của Dũng nên chính vì vậy thì dù thời gian nó rất là khuya rồi Dũng uh, dành đôi chút thời gian để chúng ta có thể chia sẻ uh, tại sao chúng ta lại không biết mua đúng thời điểm tại sao chúng ta lại không biết cổ phiếu nào mạnh hơn cổ phiếu nào tốt hơn cổ phiếu nào mà chúng ta thấy gọi là những cái siêu cổ phiếu ở ờ, trước khi vào cái chương trình ờ, buổi tối ngày hôm nay thì bao nhiêu các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu tuyệt vời nhất như là cổ phiếu DGC các bạn đã thấy là khi mà tôi chia sẻ các bạn thì các bạn thấy rằng các bạn không dám mua bởi vì các bạn không hiểu rõ là tại sao nó như vậy nếu bạn là nghĩ là cái cổ phiếu DGC cổ phiếu PNI P, PC1 có bao nhiêu các bạn đã nghe cái cổ phiếu PC1 hôm qua hôm kia gì đó mà khi mà Dũng chia sẻ thì các bạn thấy rằng là ô có thể là chia sẻ rồi nhưng cuối cùng các bạn không mua được Dũng public cho tất cả các bạn nhưng qua cuối cùng các bạn không mua được các bạn hiểu vì sao đó là nguyên nhân gì không ạ hello ạ tại sao chúng lại không mua được chúng ta sợ nó quá cao đúng không à, một số bạn có hỏi hôm nay ờ, tại trần không biết có mua được hay không à, với một số các bạn tham gia cái chương trình học buổi tối hôm qua có thể các bạn sẽ thấy rằng là những cái điều này dũng đã chia sẻ trước cho các quý vị các bạn nhưng sáng nay khi mà dũng hỏi một số anh chị em vẫn đang lo lắng vẫn đang loay hoay vẫn đang sợ hãi vẫn đang cảm giác như có gì đó nó nó không đúng bởi vì những cái điều này đã được cảnh báo từ tối hôm qua những cái điều này Dũng đã chia sẻ về cái khả năng tăng khả năng tăng khả năng nó xác nhận khả năng ờ, nó có thể bứt phá tại sao lại có cái trường hợp như vậy bao nhiêu bạn đã thấy là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu tối hôm qua là cổ phiếu HPG đúng không các bạn thấy cổ phiếu HPG không ạ bạn nào đã thấy cổ phiếu HPG hôm qua hôm kia Dũng chia sẻ nhưng cuối cùng các bạn lại không dám mua chúng ta có thể comment một cái rồi trước khi mà chúng nói về những vấn đề mà chúng ta thường có phải theo các bạn nó là vấn đề gì ạ đúng không chúng ta sẽ có khoảng 20 phút để chúng ta chia sẻ một cái chủ đề tuyệt vời này nếu các bạn có thể chia sẻ có thể tương tác đúng không bao nhiêu bạn đã thấy là cổ phiếu HBG khi mà tôi chia sẻ thì có một số đồng chí bảo là nó nó nặng mông quá có một số đồng chí thì bảo là có một ai đó nói với chúng ta là thị trường 80 phần trăm là sẽ giảm điểm và nó đang rất là xấu và chúng ta thấy là chúng ta không dám mua các bạn đã thấy những cái điều này có phải là nó mang tính chất là ngẫu nhiên không hay là nó đã được dự đoán trước nó đã được có thể lập trình trước ạ theo bạn là những điều này có thể có thể chúng ta thấy là lập trình trước không ạ điều gì diễn ra điều gì diễn ra khi mà những nhà đầu tư vẫn đang bị thua lỗ mà mà trong khi đó những nhà đầu tư khác họ lại đang lãi lãi rất là lớn và chúng ta bảo là tại sao như vậy có lẽ là ông này ông may mắn ạ cái may mắn tại sao may mắn nhiều như thế ạ tại sao may mắn tại sao nó lại khi mà cổ phiếu thị trường đặt đỉnh thì uh, lúc đó chúng ta lại bán ra và chúng ta thấy được điều đó có may mắn hay không và ly khi mà thị trường mà mọi người phần lớn mọi người bảo là đáy đúng không mọi người bảo là không lên được đâu thế nọ thế kia có những chuyên gia nọ chuyên gia kia họ nói là thị trường là nó không thể lên được và cuối cùng là chúng ta cũng đang sợ hãi chúng ta đang tập trung vào cái nỗi đau chúng ta đang tập trung vào những cái vấn đề của chúng ta bởi vì những vấn đề chúng ta nó hằn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta uh, mãi mãi không có thể chúng ta không thể cậy ra được thì có niềm tin cái niềm tin là cái phần quan trọng nhất đối với cuộc chơi của đầu tư chứng khoán vậy tại sao chúng ta không có niềm tin bởi vì trước đây chúng ta đi học rất nhiều các ạ trường phái khác nhau các môn đệ khác nhau các hệ thống khác nhau có những hệ thống chúng ta phải đi học mất ở hàng uh, mấy chục triệu hàng trăm triệu các bạn nó bảo bạn mới đi học một khóa học khoảng trăm triệu nhưng mà chả có gì ạ lợi nhuận còn mấy cái khóa học này làm sao có lợi nhuận có những cái public như này chỉ là vớ vẩn thôi ạ à. các bạn nào đang nghĩ như vậy thì có thể comment cái không ạ comment cái đúng không cho anh xử uh, nhận diện xem là nếu chúng ta có cái góc độ nhìn như vậy thì chúng ta cứ comment đi không sao cả đấy là góc nhìn của chúng ta đúng không góc nhìn chúng ta có bao bạn đã, đã học những cái khóa học có những cái chương trình rất là nhiều tiền rồi nhưng thực tế nó không có kết quả nó không có kết quả nhưng một số các bạn hôm qua học một cái chương trình rất là là nhỏ nhỏ đó xuống hướng dòng tiền của Dũng thôi khi mà Dũng chia sẻ một cái, cái những cái cổ phiếu và chia sẻ là hôm nay thị trường có thể là nó có những đợt điều chỉnh nhưng tuy nhiên thì đó những cái cổ phiếu mạnh nhất có những cổ phiếu tốt nhất dành tặng quý vị các bạn nhưng chỉ có một số anh chị em mới bắt đầu có thể bắt đầu tự tin hơn một chút đúng không ạ tự tin một chút đúng không tự tin một chút bởi vì chúng ta đang tập trung vào những cái vấn đề đau Jones tập trung vào những vấn đề uh, covid tập trung vào những cái điều khác thế thì nếu các bạn thử xem theo dõi trong những cái suốt thời gian cách đây một vài hôm thì uh, những cái chia sẻ của Dũng nói gì ạ những cái chia sẻ mà Dũng các bạn sẽ thấy rằng những cái điều gì chúng ta đang được nghe trong những cái thời gian của tôi nếu chúng ta thử xem là à, thị trường có phải là Dũng có nói là thị trường dù là nó gì ạ nó không phải là tích cực lắm đúng không nếu trong trường hợp nó không tích cực lắm nhưng chúng ta vẫn có thể có những cơ hội để lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất nếu bạn này thấy điều đó thì hãy comment số 1 Dũng chia sẻ là à, thị trường nó sẽ bị rũ bỏ và quá trình rũ bỏ đấy chúng ta luôn luôn tìm ra những cái cổ phiếu những cái gì ạ những cái cái cái, um, chúng ta là những mỏ vàng những viên viên kim cương tuyệt vời nhất với chúng ta đúng không thế đấy là những cái gì mà chúng ta uh, thấy được thế các bạn thấy là những cái điều này các bạn thấy rằng là nhiều những cái điều mà các bạn sẽ thấy rằng là nó không phải là may mắn um, Dũng muốn nói ra cái điều này để các bạn thấy là tất cả những điều này đã được dự báo trước và chúng ta đã có những kế hoạch trước Ờ, thế thì vấn đề là thực ra là không phải là chúng ta uh, book trần quỷ vào tại vì cái điều này ấy, nếu anh chị em uh, học một cái một cái chương trình đó là điểm chi phốt Dũng chia sẻ là cái khung thời gian đúng không cái khung thời gian những cái điểm mua tối ưu tại sao chúng ta lại không mua nó rẻ mua hôm qua mà lại mua hôm nay thì tất cả những điều này hôm nay tôi sẽ bật mí cho chúng ta một cái góc nhìn để chúng ta thấy được là uh, tất cả các cổ phiếu nó đều chúng ta gọi là nó có những mô thức riêng nó có quy trình riêng chúng ta gọi là quy trình quy luật trước khi mà chúng ta chia sẻ à, chúng ta sẽ có khoảng độ 15 20 phút nên chính vì vậy thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cách để chúng ta nhìn về tổng quan chứ chúng ta không chia sẻ về các cổ phiếu cụ thể nên chính vì vậy thì hôm nay các bạn nào hỏi về cổ phiếu cụ thể thì có thể chúng ta sẽ dành buổi khác tại vì hôm nay thực ra là Dũng có một chút việc nên có thể chúng ta thấy rằng cái việc mà tối nay Dũng đã uh, muộn hơn một chút đúng không ạ một số các bạn uh, tham gia chương trình uh, đào tạo vô địch hôm nay thì Dũng cũng xin hoãn bởi vì có những chương trình mà có thể là uh, Dũng không uh, tức là nó nó nó xuất nó không tham gia được nên cái việc mà chia sẻ anh em trong buổi tối hôm nay uh, dù là nó muộn như này thì cũng rất cảm ơn tất cả anh chị em tất cả anh chị em đã có mặt thực sự đến giờ phút này đã là 11 giờ rồi mà anh chị em vẫn có hơn 100 người đây là thực sự là rất cảm ơn anh chị em đã có mặt À, trước hết thì chúng ta đầu tiên là cho xin cảm ơn tất cả anh chị em chúc anh em có một buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui đúng không ạ thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về thị trường chung được chưa đúng không ạ thị trường chung để chúng ta xem về thị trường chung nó đang diễn ra như nào à, tại sao những người ngoài kia họ cứ nói là thị trường đặt đỉnh bây giờ nếu chúng ta thì chúng ta cứ đi nghe mà chúng ta chả đo lường được mà chúng ta cứ đi phán xét không đo lường được thì tại sao chúng ta lại phán xét vấn đề ở đây là với một ai đó mà chúng ta nói chúng ta chia sẻ chúng ta không hiểu được thì làm sao mà chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua bán mà chúng ta bị phụ thuộc vào người khác ạ à? đúng không chúng ta phụ thuộc vào người khác do chúng ta không đo lường được không phải là vấn đề tích cực ạ à. nếu mà tích cực mà thị trường nó xấu mà chúng ta tích cực thì sao nếu thị trường xấu mà chúng ta tích cực thì chúng ta có thể là sẽ phải gì ạ à, có thể là chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền đúng không nên đây không phải là vấn đề tích cực mà vấn đề ở đây chúng ta phải cần hiểu hiểu rõ về tới hôm qua tôi có nói là nếu bạn sợ hãi thì bạn hãy đi xuyên qua nó nếu bạn muốn đi xuyên qua nó bạn phải hiểu về nó nếu bạn không hiểu về nó bạn đi xuyên qua nó thì bạn có thể là gặp những cái cản trở và các bạn có thể bị thị trường nó gì ạ à? nó cuốn bạn đi đúng không bị sóng cuốn bạn đúng không thì tất cả những điều đó thì rõ ràng là bạn cần phải nắm rõ được không phải tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ nó đều lên hết nhưng nếu các bạn để ý một chút thì cái số lượng cổ phiếu trong năm 2020 tôi chia sẻ thì đó là toàn những siêu cổ phiếu hết thậm chí là năm 2021 này các bạn thấy rằng là kể cả lúc thị trường khi mà thị trường mà nó chưa được tốt nhất thì những cái bạn mà đã, đã tham gia đã theo dõi Dũng thì Dũng tin chắc rằng cái cái khả năng tỷ lệ lợi nhuận của mình vượt trội hơn với tất cả những cái yếu tố khác thế nên đây không phải là nói cái vấn đề này để cho các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta tìm ra hệ thống đầu tư tìm ra cho phương pháp đầu tư tìm ra cho mình một cái uh, kế hoạch đầu tư đó là một cái phần quan trọng để được chúng ta tham gia thị trường trước khi mà chúng ta sẽ tham gia thì các bạn muốn là tất cả những cái điều này ấy, nếu các bạn không hiểu rõ thì tôi tin chắc rằng các bạn chả làm được điều gì cả những cái cổ phiếu hoặc là trước khi mà chúng ta nói về cổ phiếu thì chúng ta sẽ nói về cái thị trường của, của chúng ta à, thực tế thị trường chung của chúng ta ở giai đoạn này sao chúng ta đặt câu hỏi thị trường chung của chúng ta đang ở giai đoạn này sao có lẽ là nếu chúng ta để ý một chút thì thị trường chung của chúng ta chúng ta để ý cái VN30 nó đang mạnh vươn lên VN Index và rõ ràng thị trường nó đang gì ạ nó đang tích lũy khá là tốt một số anh chị em thì nghĩ rằng là thị trường nó xấu nhưng thực tế là xấu thế nào lại xấu với câu hỏi đặt ra thế nào gọi là xấu anh chị em đặt ra câu hỏi cho Dũng là thế nào là xấu ạ nếu như ai đã học về cái à, buổi tối hôm qua chúng ta có thể comment các nên nếu mà thị trường đặt đỉnh thì điều gì sẽ diễn ra anh chị em thể comment đặt đỉnh thì điều gì diễn ra chúng ta có thể comment cái để cho anh chị em biết rằng là tại sao nó như vậy một số chúng ta không đo lường được mà chúng ta cứ nói là cái việc mà thị trường thế nọ thị trường kia và chúng ta gì ạ à, nếu mà bây giờ chúng ta học về sóng hay ớt thì thị trường nó là sóng bao nhiêu có phải nếu chúng ta để ý một chút thì có phải là nếu mà ở đây nó đang là sóng là sóng năm đúng không đúng không là sóng năm vậy sóng năm này kết thúc chưa hay chưa kết thúc hay là tiếp tục tích lũy mà tích đi lên những cái điều đó khi mà chúng ta nói về sóng thì chúng ta cũng chả biết rằng là Ờ, nó bao nhiêu sóng và sóng chồng sóng như nào nên chúng ta cứ bắt đầu đi tìm thông tin tốt thông tin xấu thông tin quý mộ phiếu A ngày mai thị trường tăng thì chúng ta phải là thông tin tốt ngày mai thị trường xấu chúng ta lại đi tìm là Dow Jones chúng ta đi tìm tất cả những cái cái thông tin để đổ lỗi để nhấn mạnh cái điều đó ra và đấy chính là cái nguyên nhân dẫn đến là các chuyên gia họ luôn luôn tìm ra một cái lý do gì đó để họ nói là thị trường nó tốt bởi vì lý do A lý do B lý do D chìm ờ, xấu bởi vì ờ, do là ờ, Dow Jones hôm qua giảm mạnh xấu bởi vì do Covid diễn ra tất cả những điều đó dẫn đến là chúng ta trở nên bị hỗn loạn trong cái thông tin vậy chúng ta cũng vào rút kín rút mở nghe các thông tin nọ các thông tin kia mà chúng ta không đo lường không biết được thì đó là phần lớn các nạn nhân của chúng ta đều đều diễn ra như vậy thế thì bây giờ chúng ta sẽ uh, trong cái chuyên gia trong cái phần này thì anh chị em thấy rằng là à, những cái phần mà Dũng chia sẻ đây nó sẽ nói cho chúng ta một cái phần để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là thị trường nó đi lên đấy đầu tiên chúng ta có phải có khái niệm đơn giản đấy. các bạn sẽ thấy có một khái niệm đơn giản là tất cả thị trường nó chạy kết thúc chu kỳ chu kỳ á, nó phải chạy nước rút tại vì nó phải chạy nước rút nó mới kết thúc từ chu kỳ vậy nhưng thế này chúng ta có thể chạy nước rút kia nếu cái quá trình mà tạo ra hai đỉnh ở trong cái qua giai đoạn này thì phần lớn một số các cổ phiếu phân phối như là ACB chúng ta thấy là liệu ACB có thể phân phối được chưa chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu nào đó gọi là ACB đi ạ chúng ta lấy một cái cổ phiếu bất kỳ nào kỳ nào như ACB thì các bạn tìm cách để làm sao để cổ phiếu ACB có thể phân phối được khi mà có khối lượng lớn như này nên cái điều đó hôm trước chúng đã nói rồi nó là vô lý và vâng, cổ vô lý chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu PV1 này nó đã có những khối lượng rất là mạnh ở đây rồi thì tại sao chúng ta lại gọi là nghĩ ở đến vùng này nó phân phối được thì cái đây là chúng ta cũng thấy là nó không đúng với cái việc mà chúng ta tư duy rồi chúng ta thấy những cổ phiếu vừa rồi Dũng chia sẻ nó tăng như vũ bão như này nhưng Dũng vẫn cứ có thể chúng ta bán và chúng thoát ra hay chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu mà nó cũng tăng ờ, tiếp tục tăng và tiếp tục tăng thì bây giờ chúng ta sẽ nói là cái buổi hôm nay chúng ta sẽ nói về thị trường chung trước khi mà chúng ta nói về các cổ phiếu thì đầu tiên chúng ta thấy là thị trường của chúng ta đúng không thị trường chúng ta đang rất là về góc độ nào đó luôn luôn có những cổ phiếu đi ngược thị trường các bạn nhá luôn luôn có những cổ phiếu đi ngược thị trường và việc mà bạn biết rằng những cổ phiếu đi ngược thị trường hoặc những cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì chúng ta mới sống sót được chúng ta vẫn là những người mà giống như những 95 phần trăm các nhà đầu tư khác hay là 95 phần trăm các gì ạ các cái gì chúng ta nhìn thấy giống nhau á thì rõ ràng chúng ta sẽ trở thành những nạn nhân và khi mà chúng ta nạn nhân thì chúng ta sẽ đổ lỗi cho là việc mà thị trường nó có số chúng ta tức là số năm nay của em là sau uh, sau gì đó chẳng hạn thế là nó không may mắn hoặc là chúng ta sẽ đổ lỗi cho là uh, do việc nọ việc kia nhưng dù các bạn có việc nọ việc kia thì khi mà các bạn hiểu các bạn vẫn có thể mua được các bạn cũng có thể nhờ môi giới cho bạn biết là hôm nay bạn mua cổ phiếu này ở giá này Đấy, các bạn môi giới thì cũng rất là thông minh và nhiều bạn môi giới còn rất tâm huyết có thể giúp chúng ta ở cái điểm mua điểm bán Nên vấn đề không phải là cái, cái quan trọng là vấn đề không phải là ai tư vấn cho bạn và vấn đề bạn hiểu biết thị trường đến đâu Đấy hiểu biết thị trường đến đâu nên rõ ràng chúng ta sẽ nói một chút về thị trường chung thì chả có lý do các bạn thấy rằng là nó xấu ở lúc này cả Tại vì xấu trừ khi mà ngày mai động đất thì cũng chả biết được ngày mai sóng thần ngày mai sẽ chiến tranh thì những cái điều này thì có thể không ai biết được nhưng cái việc mà thị trường nó đang có những cái đợt test nếu các bạn học VSA thì những quá trình test này là những quá trình test rất là tích cực bạn nào thì có những cái quá trình test kéo lên như này là tích cực hãy comment cho Dũng số 1 ạ à hãy comment ạ à. nếu bạn nào thấy thì comment số 1 tức là chúng ta đầu tiên là chúng ta thấy là chưa phân phối đúng không chưa có cái tín hiệu là phân phối cái thứ hai là chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà nổ rất là lớn đúng không nổ khối lượng lớn nổ rất khối lượng lớn chúng ta đã có dòng tiền lớn tham gia vào vào một nhóm cổ phiếu nào nếu các bạn để ý cái đoạn đầu của một chu kỳ trước nó đã có thỉnh thoảng nó lại những cổ phiếu bắt đầu nổ tức là cái khối lượng lớn bắt đầu nổ khối lượng lớn bắt đầu nổ và tiếp tục nó tăng rất là mạnh đúng không những cổ phiếu như vậy và chúng ta cảm giác như là ô tại sao có dòng tiền và một số anh chị em vẫn sợ hãi hôm trước Dũng bảo là nếu anh chị em đang sợ hãi thì thị trường là tích cực đúng không có phải điều đó không ạ tại vì chúng ta đang xem là ai đang sợ hãi ai đang là đỉnh ai là đang thấy là nghi ngờ thì thị trường nó chưa là đỉnh đúng không chúng ta sẽ nói là thị trường chưa là đỉnh còn nếu các bạn thấy rằng là thị trường nó hôm trước thì Dũng lại hỏi là theo bạn ai thì vào trường đi lên tiếp thì Dũng chỉ cần pha, chỉ cần một vài câu hỏi của vị các bạn thôi là Dũng biết là à, thị trường các bạn ơi hôm nay là chúng ta đã kể chuyện câu chuyện về Tào Tháo về Chu Du về uh, một câu chuyện về thị trường thế thì các bạn nhớ câu chuyện đấy không ạ có ai nhớ câu chuyện mà hôm mà Dũng nói là nếu mà Tào Tháo mà thấy là thành công thành công và thấy mọi cứ thành công quá dễ dàng và Dũng đấy là Tào Tháo đi đánh Chu Du và rất đấy là cái việc mà bị thua lỗ cái việc mà bị tiêu diệt bởi quân Đông Ngô và sau đó thì Chu Du lại thấy thắng thánh thắng Tào Tháo lại thấy là kiêu ngạo kiêu ngạo sau cuối cùng thằng đánh Lưu Bị thì Chu Du cũng bị giá can ờ, giá lượng chửi cho mà chết đánh cho mà chết thế thì với vấn đề chúng ta trong thị trường lúc đó thì Dũng cũng nói vấn đề như vậy là chúng ta đang thấy ở chúng ta đang ở trong giai đoạn một số anh chị em bắt đầu vào bắt đầu hô hoàng khoác lác khoe khoang là uh, tôi đang kiếm được nhiều lợi nhuận SSI tôi kiếm được bao nhiêu các bạn nhớ câu chuyện đó không thế thì cái câu chuyện đó không phải lấy ra để chúng ta làm quà mà câu chuyện đó để chúng ta hiểu rằng là phần lớn các F0 phần lớn các nhà đầu tư mới tham gia đầu tiền thì mua là đúng thì cái vấn đề ở đây là mua là đúng thì các bạn biết rằng nhìn ở phía trên này này các bạn mua bất cứ lượng nào các bạn thấy đúng hết nên bạn cảm giác như mình rất giỏi Đấy, chúng ta mua bất cứ loại nào là đúng thì chúng ta rất giỏi và tương tự vậy khi mà các bạn mua ở đây thì phần lớn các bạn thua lỗ nhưng nếu các bạn mua ở dạng này thì có một vài các cổ phiếu cho các bạn lợi nhuận rất cao và trong dạng sideways này nó chỉ có một vài các cổ phiếu cho các bạn lợi nhuận thôi nên quan trọng là những cái giai đoạn sideways này dạng sideways này thì các bạn tìm kiếm những cổ phiếu nào tốt sắc nhất ok tìm kiếm cổ phiếu xuất sắc nhất để vậy muốn tìm kiếm cổ phiếu xuất sắc nhất thì chúng ta cần phải nắm rõ được dòng tiền đầu tiên các bạn có lẽ trong hôm nay thì Dũng muốn gửi anh chị em đó là gì ạ đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được gì ạ nắm rõ được xu hướng thế thì rõ ràng xu hướng chung và dài hạn đang rất là tốt về cơ bản xu hướng chung và dài hạn vẫn đang rất là tốt tại vì nó đã có những cái việc và những cổ phiếu nổ cực lớn bây giờ chúng ta sẽ gì là một cổ phiếu mua được á, thì nó có khoảng 20 mô hình thì bình thường các bạn phải biết là mỗi một mô hình thì nó cần phải có độ tích lũy chẳng hạn như hôm nay Dũng chia sẻ các bạn một cái mẫu hình của cổ phiếu này thì các bạn thấy là cái cổ phiếu này nó đang PC1 nó là cái cổ phiếu mà hôm qua một số anh chị em có thể học cái chương trình tối qua của Dũng thì anh chị em biết rằng là cái đoạn mà PC1 này nếu các bạn thấy rằng khi mà nó đã có một nổ sau khi mà chúng ta gọi là rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu vía thì ở đây chúng ta thấy là nó đã tạo ra một một cái quá trình tích lũy ngắn và nó đây là một cái quá trình kéo lên do cái nền ngắn thì nó tệ test lại nếu cái test này khối lượng thấp thì thường hôm sau nó có nổ và chúng ta mua lại ở đây chúng ta sẽ mua điểm mua duy nhất ở đây và với cái việc tích lũy ngắn hoặc là bất tái ở đây chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội mua đây nhưng chúng ta lại có thể mua lại ở đây được nên cái việc mà mua ở những cái thời điểm cố định như này nó sẽ cho chúng ta an toàn rất là cao thay vì chúng ta mua để mua ở đây tại vì cái mua ở đây nền ngắn cái, cái tích lũy ngắn thì nó sẽ khó lên nhưng nếu nó test lại một cái test lại tự kiểm tra lại cái đáy này khối lượng thấp các bạn nha khối lượng thấp so với vùng này chứng tỏ là khi mà cổ phiếu về đây là đã một số anh chị em nhỏ lẻ đã biến mất đâu rồi và đây chính là cái cơ hội để cho cổ phiếu này chạy nước rút trong chu kỳ cuối đấy là cái cách thức mà các bạn hiểu rõ là khi nó chạy nước rút trong chu kỳ cuối thì có thể nó kiếm được lợi nhuận hai ba mươi phần trăm thậm chí là nhiều hơn trong thời gian rất ngắn đây chính là đấy à, là có quá trình chạy nước rút và các bạn thấy là các cổ phiếu chạy nước rút thì chạy rất là nhanh đây trên cái đoạn này chạy nước rút thì chạy rất nhanh hay là cổ phiếu này nếu bạn là mua thì bạn thấy là nó sẽ có cái, cái pha này, này đây là cái pha nếu khối lượng thấp thì những điểm này các bạn mua thấy độ an toàn rất là cao một số bạn hỏi có mua đấy không thì đấy là cái điểm mà các bạn có thể thấy là ít khi mà chúng ta hiểu là khi mà cổ phiếu rơi như này nó lên và nó tạo ra một pha như này thì chúng ta thấy là những cái điểm an toàn hoặc là một cổ phiếu khác các bạn thấy là tại sao khi mà Dũng mua thì các bạn thấy là cả một cái quá trình này Dũng lại không mua Còn là nếu có mua mua điểm này về đến vùng này đợi mãi không mua mà các bạn nếu các bạn nhìn thấy là Dũng quan sát quan sát đến khi mà chúng ta thấy cả cái vùng này Dũng không mua bởi vì sao nếu chúng ta mua vùng đấy thì chúng ta sẽ đụng rủi ro rất là cao thứ hai là cho phải đợi rất là lâu nên anh chị em thấy là các nhà đầu tư giá trị hoặc là các anh chị đầu nhà đầu tư mà không hiểu rõ thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là con chúng ta gọi không biết là nạn nhân nạn nhân bởi vì hôm qua Ờ, Dũng cũng chia sẻ cho một số các bạn trong hệ chương trình của Dũng đó là gì đó là câu chuyện này trước khi mà chúng ta nói câu chuyện này để anh chị em thấy rằng là thị trường nó có nhiều tán dỗ tức là hôm qua cái bản tin tin tài chính ấy, người ta có chia sẻ một câu chuyện đó là uh, tức là người ta sẽ có rất nhiều các uh, bán hàng online về mỹ phẩm khi bán hàng online về mỹ phẩm thì bắt đầu đầu tiên họ tìm các đội nhóm họ tìm rất những người để tham gia đội nhóm với họ khi mà tìm ra tham gia đội nhóm với họ thì họ gì các bạn biết không họ bắt đầu khi mà họ tạo tạo ra đội nhóm với họ thì bắt đầu họ ờ, dạy cho những người để tham gia đội nhóm đấy cách để có thể marketing tốt khi mà marketing tốt thì bắt đầu họ bắt đầu họ có cứ tưởng là ngoài kia là có một ai đó người ta mua sản phẩm họ đầu tiên là họ cho những cái chúng ta là những con gà vào để mua rất nhiều cái sản phẩm mà họ đào tạo như vậy khi mà họ đào tạo như vậy thì bắt đầu cái người mà ba cái cái người tham gia đội nhóm các bạn ạ khi mà cái người tham gia đội nhóm đấy thì bắt đầu họ thấy họ bán được thì đầu tiên họ mua 10 triệu thì bắt đầu họ nâng quy mô lên 30 triệu họ lãi họ nâng quy mô lên 100 triệu họ lãi và sau khi họ nâng 100 triệu họ lãi bắt đầu họ tham họ tham thì bắt đầu khi họ bán thì lại có một cái lượng hàng rất lớn người ta đặt mua các bạn nhé khi họ bán có một hàng rất lớn người ta đặt mua họ đặt lên mua đến hàng trăm triệu vài trăm triệu thậm chí tỷ thì cái việc mà họ thấy là họ đi từ cấp độ nhỏ mua được từ một vài chục triệu lên vài à, vài chục triệu và lên vài trăm triệu xong đến hàng tỷ thì họ thấy rằng à mọi thứ trở nên quá tuyệt vời rồi khi mà số lượng bắt đầu họ đặt lên một tỷ rồi thì bắt đầu họ đến họ đặt các cái đại lý cũ mà họ đã, đã được đào tạo đấy thì sau khi họ đặt một khối lượng lớn lớn tiền họ lấy hàng về thì tất cả những hàng đấy thực tế là hàng giả hết thì cuối cùng là họ lấy về thì họ o ở nhà và cái bên kia họ gần như là họ họ không đặt nữa tức là họ gần như là cắt hợp đồng luôn nên chính vì vậy thì chúng ta cứ làm làm mãi làm mãi làm mãi trong cuối cùng là béo big boy hết anh chị em có hiểu không ạ béo big boy hết thế thì một số bạn thì vì chúng ta gì ạ à, ngày mua cổ phiếu xong kể cả người năm đóng cửa cũng không sao hết bạn vấn đề tư duy bạn hiểu tại sao là cái nhà đầu tư này họ làm được cái điều này không ạ bạn Nguyễn Sam ạ bạn có hiểu tư duy cái này không ạ bạn có học một cái khóa học à, bí mật đầu tư ạ bí mật đầu tư mà cái khoa học mà Dũng chia sẻ bạn có hiểu điều này không tại sao lại ông mới gọi là tại sao cái ngài Warren Buffett ông lại mua như này ông đóng cửa 10 năm 20 năm 30 năm tại vì công ty này là công ty ông sở hữu rồi phần lớn công ty mà nếu mà công ty mà chúng ta mua chúng ta sở hữu thì sao Đó. nếu chúng ta mua một công ty mà chúng ta sở hữu thì sao giả sử như ngài Warren Buffett ông mua một công ty và công ty đó ông không mua được hết ông không thâu tóm được hết hoặc là thâu tóm nửa vời thì liệu ông có gì à có nắm giữ lâu dài không để cho người khác chi phối không thứ, hai là gì ạ vì cái công ty này là của ông nên cái việc mà đội ngũ hội đồng quản trị ông tham gia vào nếu cái đội ngũ hội đồng của trần trị tham gia vào thì chúng ta biết là công ty tốt hay xấu không nếu cái đội ngũ chúng ta mua một công ty số lượng lớn mà chúng ta vào hội đồng quản trị chúng ta mua được nhá đấy mua được cái số công ty lớn chúng ta vào đồng chứng tham gia vào điều chỉnh của chị một vài công ty ạ chúng ta nhìn này một số anh chị em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy là tại sao cái cổ phiếu FLC nó lại vào vào gì ạ vào cái những cái quỹ tại sao rốt lại vào quỹ đúng không tại sao FLC vào quỹ rốt là vào, vào một cái sụ ETF ấy? các bạn biết cái điều đó chúng ta mà có bao giờ đặt câu hỏi những cái kiểu chuyện như vậy không ạ bây giờ có bao giờ đặt ra cái câu chuyện không nên khi mà chúng ta cứ bị cứ bị khi mà chúng ta làm chúng không có một câu hỏi mà đặt ra tại sao cái tại sao những cái cổ phiếu mà là gì ạ nó gọi là những cái cổ phiếu như dầu khí những cái cổ phiếu mang tính chất gì ạ dịch chẳng hạn bây giờ nếu mà hết dịch thì bây giờ chúng ta thấy là những cái cổ phiếu về gì ạ về hóa chất nó có thể đi được xài không ạ chẳng hạn bây chúng ta thấy là những cổ phiếu có thể chúng ta nhìn thấy là khi mà hết giật dịch thì một số cái cổ phiếu hóa chất nó sẽ giảm đấy chạy nốt nó giảm đấy nên trước trước đó thì nó gì ạ à? nó phải tạo ra một cái chết chu kỳ bằng những thông tin rất là là tích cực đúng không chúng ta thấy là những cái gì ạ à? khẩu trang thời gian tới khi mà nếu ai sản xuất khẩu trang trong thời gian tới thì tất cả những cái dạng cổ phiếu đó chu kỳ nên chúng ta mua một cổ phiếu mà chúng ta không biết là nó là, là cổ phiếu dạng chu kỳ hay là cổ phiếu đầu tư theo kiểu như là đầu tư chung và dài hạn thì nếu anh chị em biết là nếu cổ phiếu mà nào đầu tư được chung dài hạn á đầu tư mà liên tục dài dài ấy, thì các bạn phải đọc một cuốn sách đó là gì tốt với vĩ đại nếu chưa đọc cuốn sách tốt vĩ đại thì coi như chưa đầu tư giá trị tôi chưa biết cách đầu tư giá trị anh chị em hiểu không nên chúng ta cứ phân tích báo cáo tài chính phân tích đọc nọ đọc kia nếu mà như vậy thì tất cả các chuyên gia về gì ạ về kiểm toán về kế toán chắc chắn họ phải siêu giỏi rồi trong quá trình đầu tư đấy, đấy chúng ta đã thấy như thế thế thì ở đây Dũng không muốn là chúng ta phân tích ở góc độ đấy để chúng ta phân tích là việc mà chúng ta nhìn có thể chúng ta không nhìn đấy hay là chúng ta nhìn thấy là những cái câu chuyện như của nó ông gì ạ Enomot đúng không ạ Đấy. thế thì chúng ta tại Tesla Elon Musk ông chia sẻ là ông mua mua gì ạ ông mua về Bitcoin nhưng nếu chúng ta biết rằng liệu ông có đã, đã mua một lượng Bitcoin lớn trước và bây giờ ông đưa cái thông tin ra để ông bán Bitcoin kia không những cái gì mà nó, chúng ta nhìn thấy trên thị trường ấy, nó không phải như vậy nhưng phần lớn anh chị em lại tiếp tục đi đi vào để quan sát đúng không câu chuyện nó như vậy hay là chúng ta có những nhiều câu chuyện khác nhau chẳng hạn đấy à, Ngọc à, Ngọc Trinh với Hoàng Kiều là ờ, bán các sản phẩm mỹ phẩm thế là họ cặp với nhau thì báo chí cứ viết lên thế là chúng ta lại cứ đi phán xét họ câu chuyện rất như vậy thôi thế là chúng ta cứ vào phán xét cuối cùng là họ lại marketing được một sản phẩm rất là nhiều ở trong cái đầu tư chứng khoán rồi luôn luôn có những câu chuyện mà chúng ta không biết được nên chính vì vậy thì anh chị em toàn vào đi là tức là cái, chúng ta nếu chúng ta gọi là chúng ta là những nhà marketing giỏi chúng ta là big boy thì những câu chuyện chúng ta chúng ta là toàn là nạn nhân hết nên chính vì vậy chúng ta phải đo lường được ở các cổ phiếu khi nào mua đúng không? cái cổ phiếu khi nào mua đấy thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu khi nào mua chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu dạ hòa phát có thể các bạn sẽ thấy là thời điểm khi mà tham gia vùng này mà khi cổ phiếu lên đến trên vùng này cũng bán ra một số anh chị em sẽ thấy là tại sao lại uh, cổ phiếu tốt như thế bán ra tại vì cái vấn đề đặt ra là gì ạ chúng ta chỉ chấp nhận khi mà cổ phiếu đạt như này chúng ta vẫn còn cơ hội cho cổ phiếu khác nhưng đến bây giờ Dũng lại yêu lại tham gia vào thì có thể có những anh chị em đây ông sao tại sao ông lại bán ở đây mà ông lại mua ở đây là thế nào câu chuyện chúng ta thấy buồn cười không ạ thì, thì vấn đề là mỗi chúng ta sẽ có một cái hệ thống khác nhau thực ra cổ phiếu của Phát là cổ phiếu tăng trưởng nhưng nếu chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu nó lên ở đây nó rơi thậm chí là rơi xuống tít thế này nữa nên có thể lần này chúng ta thành công nhưng có thể có rất nhiều lần khác chúng ta sẽ bị thất bại có nhiều cổ phiếu sau khi nó chạy hết chu kỳ này giống như cổ phiếu HBC sau khi nó chạy hết chu kỳ tăng rất mạnh năm 2016 thì nó xuống rất mạnh chúng ta không biết tại sao nó xuống như vậy nên chúng ta thấy rằng là nếu bây giờ mọi thứ nó diễn ra theo thuận lợi thì chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện giả sử dẫn ra thuận lợi này chúng ta thấy là có nhiều câu chuyện để chúng ta nói về nó nhưng khi nó rơi xuống cái này tiếp tục rơi và chúng ta hết câu chuyện một cổ phiếu thứ hai các bạn sẽ thấy là TDC đúng không ạ CTD cổ phiếu thứ hai các bạn có thể thấy rằng là câu chuyện này nó cũng có một câu chuyện rất là đẹp đẽ ở vùng trước này sau đó chúng ta thấy rằng là sau đấy này cổ phiếu này không biết đi về đâu các bạn đã nhận ra chưa nếu các bạn đầu tư giá trị với những cổ phiếu như này thì không biết là các bạn sẽ đi về đâu và đến bây giờ các bạn cứ nói là do um, chủ độc hội trị họ nói như nào nhưng đến này Dũng tin chắc rằng rất nhiều các bạn đã mua bắt đáy cổ phiếu này trong những đoạn khi định đi xuống nên cái điều đầu tiên khi mà chúng ta nhìn về cổ phiếu thì chúng ta cần phải biết rằng là bản chất bên trong nó là gì chứ không phải là chúng ta cứ mua xong lên diễn đàn đi đọc à, em mua cổ phiếu Vinamilk bởi gì sao anh chị em khi mà anh mua bảo bà chủ tịch hội đồng quản trị rất là tuyệt vời đúng không chỗ nào chúng ta đi tìm những cái câu chuyện để chúng ta giải thích cái đó Nhưng trong khi đó dòng tiền nó tham gia hay nó rũ bỏ chúng ta không biết được nên ở đây các bạn biết rằng là có rất nhiều cổ phiếu có thể chúng ta thấy là những cổ phiếu như này nó lại tiếp tục có thể đi xuống còn là một số bạn như thế mà hôm nay có phú tài đúng không nếu phú tài hôm nay có mua được không ạ thực ra phú tài nếu các bạn mua thì chúng ta sẽ không tham gia vùng này các bạn chỉ có tham gia mua những cái điểm này hoặc những điểm nổ này những cái những điểm nổ này có thể là một số các bạn thế này các bạn mua cũng điểm nổ này và các bạn bị thua lỗ rất nặng nhưng tại sao lại mua những điểm nổ này câu chuyện nó chỉ đơn giản đấy ạ tất cả hay là chúng ta có những cổ phiếu mà một số các bạn đã bị rất là lo lắng sợ hãi như cổ phiếu phía tới dưới đi động thì cái câu chuyện ở đây chúng ta mua này mua xong bị lỗ mua xong lại bị lỗ vậy cái cơ hội tới chúng ta có dám mua hay không thế thì cái câu chuyện đây là câu chuyện mà các bạn biết là những đợt rũ lần thứ nhất thứ hai các bạn mua đều là tại vì ai cũng đã nhìn thấy là gì ạ nó ở cái vùng này mua xong bị lỗ mua xong bị lỗ và lần thứ thứ ba này anh chị em sợ không ạ lần thứ ba rũ như này anh chị em sợ không câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta bị rũ lần thứ ba này chúng ta có sợ không ạ và nếu lần thứ ba này mà nó chạy sao lần thứ ba nó chạy sao thì chúng ta làm gì hai lần trước cứ lên làm rũ sau lần thứ ba mà nó chạy thì điều gì sẽ diễn ra điều gì sẽ diễn ra nếu lần thứ ba nó chạy thì phần lớn các chị em đã gì ạ à? một là bán hết rồi nếu có đang có thì cố gắng lần thứ ba bán tại vì chúng ta sẽ nghĩ lần thứ ba nó sẽ giảm tiếp đấy là lý do chúng ta lại tiếp tục thất bại ở đây thì trong cái chương trình này chúng Dũng không muốn nói là giải hết cho chúng ta biết tất cả các mẫu hình nhưng các bạn thấy rằng là uh, dù là Dũng nói cái điều này để các bạn có thể nhìn thấy nha nhìn thấy các bạn có thể nhìn thấy những cái điều đó nó có thể diễn ra như thế nào nhưng tin chắc rằng là rất ít các bạn có thể mua được tại vì những cái cổ phiếu có thể Dũng public rất là kỹ đây là những cổ phiếu Dũng public rất là kỹ nhưng các bạn đều không dám mua CTR tất cả những cổ phiếu này public ở đây thậm chí là public ở đây và thậm chí nếu các bạn có thể là một vài hôm nữa khi nó chạy các bạn có dám mua không câu hỏi là tại sao lại vùng này rẻ không mua tại sao lại mua ở vùng này tại sao mua ở đây tại sao vùng này rẻ không mua tại sao mua ở đây câu hỏi chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao mua ở đây thì tất cả những câu hỏi này nếu bạn nào đã học về Mac Mini hoặc Vimeo thì các bạn sẽ thấy được là mọi thứ nó đều có những cái gì ạ có những cái bản chất có những cái quy luật mà anh chị em cần phải biết nếu chúng ta không nắm được quy luật nó không nắm được bản chất thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong đầu tư hay là một số bạn có hỏi là Vinamilk đúng không nếu có Vinamilk thì có mua hay không đơn giản thôi thế thì bây giờ nếu các bạn đã thấy là Vinamilk đúng không Vinamilk rẻ đúng không anh chị em thấy nó rẻ không nếu chúng ta nhìn thấy Vinamilk nó rẻ nhưng nếu chúng ta nhìn thấy câu hỏi đặt ra là và bắt đầu chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu nước Vinamilk như năm trước đúng không nhưng năm trước nó tăng rất mạnh năm trước nó tăng rất mạnh thì các bạn biết rằng là chúng ta nhìn phía trên này, này có quá nhiều cái khối lượng này mà cổ phiếu không lên được thì cái quá trình tăng tốc này phần lớn chúng nó chết ở trong quá trình tăng tốc này, các bạn biết là phần lớn chúng nó chết này cái cổ phiếu này, này theo sau khi nó rũ bỏ nó phải nó phải tích lũy kiểu này nó mới chạy được nhưng nó không tích lũy mà chúng ta lại mua trước ở đây chúng ta bị thua lỗ khi mà nó hồi lên này khối lượng lớn bây chúng ta thấy là lần sau nó cũng giảm về cái đáy cũ khối lượng lớn ngang bằng thì những đợt hồi phục nó rất là yếu bởi vì cái áp lực áp lực lần này lên thị trường cũng lớn áp lực lần này lên thị trường lớn nên rõ ràng chúng ta mua xong cổ phiếu này chúng ta tích lũy để rất lâu cổ phiếu không lên được tích lũy để rất lâu cổ phiếu không lên được và chúng ta sẽ thấy là những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ có thể các bạn thấy cứ các bạn đi hỏi có cổ phiếu của bạn nhưng các bạn thấy rằng bạn không quan tâm có phải các bạn thấy không ạ các bạn luôn luôn đi hỏi cổ phiếu các bạn nhưng các bạn không quan tâm những cổ phiếu Dũng cho và tặng các bạn có thấy không hello chúng ta comment nhé có phải các bạn chúng ta không quan tâm những cổ phiếu mà Dũng tặng các bạn nhưng mà các bạn luôn luôn đi tìm những cổ phiếu nào đó và cuối cùng chúng ta thấy rằng là tất cả những cổ phiếu các bạn thấy xem bạn là thử xem là những cổ phiếu Dũng public này tặng nó lại tăng rất mạnh trong khi đó chúng ta cứ đi hỏi và Dũng trả lời là toàn bộ cổ phiếu chúng ta đều không lên được các bạn thấy không bạn thấy cái điều đó không thực ra các bạn mà lúc thị trường nó xấu nhất nha lúc thị trường nó xấu nhất đúng không có phải những cổ phiếu này các bạn em không DGC sao KDC sao các bạn đừng xem những cổ phiếu này tiếp theo nó diễn ra nếu bạn mua những cổ phiếu này ở những cái điểm đây là một cái điểm mua có thể bị cắt như ở những cái điểm sau những cái đợt lên này thì bạn thử xem xem sau một thời gian nữa như nào nhưng bây giờ một số bạn hỏi có mua điểm này nữa không từ cái điểm mua vượt qua cái đỉnh này thì đến đây Dũng sẽ không mua ở đây nữa nên các bạn thấy là các bạn mua cổ phiếu nó chỉ có những cái điểm mua cố định và nếu các bạn mua điểm này bị vi phạm các bạn cắt còn khi mà các bạn nó rũ bỏ xong rồi các bạn quay trở lại thì các bạn thấy là cổ phiếu này tiếp tục tăng nó giống như cổ phiếu S99 các bạn chỉ có điểm mua duy nhất là điểm đây là điểm này và một số đây là điểm này thôi hai điểm này điểm duy nhất còn những cái điểm này một số các nhà đầu tư mua họ vẫn cứ thắng nhưng họ thắng đây là họ mua theo kiểu như họ bị mù màu bởi vì những cái điểm mua những cái này nó sẽ không có an toàn nên có thể mua ở đây bạn thắng mua ở đây bạn thắng nhưng đây chính là cái sự mua rất là nguy hiểm với nhà đầu tư nó chỉ có những điểm mua thứ nhất và điểm mua thứ hai đây là hai điểm mua hết điểm mua tại sao nó hai điểm mua này mà không mua điểm này bởi vì sau khi nó kéo lên nó rũ bỏ thì cái lần rũ bỏ hai này cái sự xác nhận nó có độ khối lượng rất cao độ tin cậy rất cao thì những cái điểm mua này và điểm mua xác nhận Đấy, trong VSA nó gọi là gì ạ SOW4 hoặc là GAC thì các bạn thấy là tại sao tôi tôi lại luôn luôn mua được những cổ phiếu xuất sắc nhất thị trường thế thôi ạ đấy là cái lý do chúng ta cần phải thế thì vì cái lý thuyết này các bạn do một số các bạn khi các bạn đi học hoặc một ai đó dạy đào tạo các bạn vì chúng ta nó giống như này con người chúng ta con người chúng ta nó có một cái này khi chúng ta có cái đầu không có phải có phải khi các bạn có một cái đầu rất là không đúng không cái đầu không thì ai gieo vào cái gì chúng ta cũng gì ạ ai gieo cái gì chúng ta cũng cũng tin luôn cái điều đó thì thật ai gieo khi chúng ta tin được sự thật và bởi vì chúng ta tin được sự thật nên chúng ta gì ạ không đo lường giả sử bây giờ nếu anh chị em theo dõi một chương trình của Dũng nếu anh chị em đã giả sử anh chị em quý Dũng rồi thì có thể anh chị em thấy là tất cả cái hệ thống của Dũng thì à, anh chị em sẽ làm theo nhưng nếu anh chị em không đo lường nó có kết quả hay không không đo lường là nó đúng hay không thì chúng ta sẽ bị sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bởi vì chúng ta không cai gen nó chúng ta đo lường nó nên cái việc mà trong bất cứ cái cổ phiếu nào các bạn thấy là nó lên ở trong bất cứ chu kỳ nào nó đều có những cái điểm mua nếu các bạn hỏi bất cứ cổ phiếu nào Dũng chia sẻ thì Dũng sẽ có nói đến cái điểm mua rất là rõ ràng chẳng hạn cổ phiếu Tiên Phong Banh Dũng sẽ mua ở đây nếu đây là điểm mua nhất và đây để mua thứ hai hai để mua còn cổ phiếu này có mua được không thì Dũng có thể mua sau khi nó xác nhận vào phiên thứ hai tuần tới các bạn đấy đây là những cái mà các bạn thấy là được gì ạ tối ưu hóa rất là rõ ràng hoặc là chúng ta có thể mua những này tại sao nó chỉ có những điểm mua đây là những cái điểm mua rất là là rõ ràng đấy đây là những điểm mua rõ ràng đấy, các bạn sẽ thấy là rất rõ ràng trong với đầu tư Techcombank chẳng hạn thế Techcombank có thể các bạn thấy là tất cả vùng này nếu các bạn để ý Dũng không bao giờ mua vùng này khối lượng lớn nhưng khi mà nó Dũng bỏ thì chúng ta thấy là những cái điểm mua phía sau này khi mà chúng ta mua phía sau này cổ phiếu tăng rất mạnh Đấy, khi mua phiếu, phiếu sau này cổ phiếu nó bước vào tăng mạnh là góc độ như thế hoặc là trong trường hợp mua ở vùng này thì chúng ta có đi điểm mua duy nhất điểm này bởi vì chúng ta gọi là đây là mô hình hai đáy đáy thứ nhất đáy hai và cái điểm trung tâm ở hai đáy này chúng ta sẽ mua cái điểm hai đáy này nếu khối lượng ở cái vùng đáy hai nó không có sự xác nhận đủ lớn thì cái việc mà mua ở đây nó sẽ thất bại nên tất cả cái điều kiện để chúng ta mua một cổ phiếu nó cần phải có những điều kiện rất rõ ràng cụ thể chứ không phải là chúng ta cứ đi mua đúng không chẳng thế một số bạn có thể hỏi là DG có được không thì tại sao lại mua DG à, chúng ta lại hỏi tại sao chúng ta lại mua DG DG có hỏi tại sao lại mua DG DIG là gì chúng hỏi là DIG là gì à, chúng ta phải biết được DIG định nghĩa DIG là gì phải phải nói định nghĩa DG nó là cổ phiếu gì Đấy, nó khỏe hay nó yếu đấy là nó khỏe hay là yếu khi mà khi mà chúng ta nhìn thấy đây rồi nó khỏe nó yếu cái thứ hai là đây là mẫu hình gì à, chúng ta là mẫu hình gì nếu cho để ý một chút thì nó có mẫu hình gì không đấy. nếu về góc độ nào đó có thể tạo ra mẫu hình hay đỉnh nó không có mẫu hình gì nên Dũng sẽ thấy là không thể giải thích được cho bạn là mua đấy không nó không nằm trong mẫu hình của Dũng thôi có thể nó nằm trong mẫu hình một bạn nào đó thì chúng ta sẽ thấy mà DG chúng ta cũng thấy chỉ đây là những điểm mua đây là những điểm mua và chúng ta có những điểm mua sau khi test lại đây là những điểm mua tại sao chúng ta mua ở vùng này mà chúng ta phải đợi những cái đợt kiểm tra cung mà chúng ta mua lại đây phía trên này chúng ta mua không thì không mua Đấy, phía trên lại không mua nên chúng ta thấy là những cái điểm mua này chúng ta để và trên cái vùng này chúng ta có thể bán một nửa đi để cho thị trường cho thì cổ phiếu nó chạy nốt và khi mà cổ phiếu chạy nốt khi nó biến động lớn như này thì lúc đấy chúng ta lọc cho bán ra còn cái việc nó giảm sâu như này giảm rất mạnh như này khoảng trống như này và lên với độ dốc như này thì nó chẳng có mẫu hình nào để chúng ta mua vào nên nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao chúng lại mua cổ phiếu này thì các bạn sẽ thấy là rất khó để giải quyết được Đấy, hoặc là một bạn nó hỏi là có nên thoát hay không thực tế là Dũng cũng chẳng biết nó thoát hay không bởi vì thứ nhất này này vấn đề là Dũng không biết là các bạn đang mua ở đâu đầu tiên là các bạn không biết là các bạn mua ở đâu bởi vì cái quan trọng là bạn cái hệ thống của mình là khi mà cổ phiếu lỗ 4% mình cắt yeah, dạ, hệ thống của mình lỗ 4 phần trăm lỗ 8 phần trăm mình cắt nhưng nếu các bạn mà thấy rằng cổ phiếu mà lỗ và gì ạ 10 phần trăm rồi thì thực tế là mình sẽ không có câu trả lời dành cho chúng ta nên ở đây chúng ta sẽ nói rằng việc mà bảo các bạn mua hay bán tại vì đánh nhẽ hôm nay cũng sẽ cho các bạn thấy là cái tầm nhận thức như thế này câu chuyện tầm nhận thức đáng nhẽ là Dũng phải chia sẻ một cái video khác nó giống như anh chị em thấy như này bình thường chúng ta học lớp 1 cấp 1 đấy cấp 1 đấy thì tất cả chúng ta thấy là khi mà chúng ta bắt đầu biết chữ thì tất cả mọi sự vật hiện tượng chúng ta sẽ hiểu cái tầm nhận thức nó là chỉ là cái gì biết thôi chỉ biết thôi chưa hiểu đúng không chúng ta chỉ ở cẩm thức biết chưa hiểu sau khi mà chúng ta chuyển lên cấp độ 2 lớp 2 ở à, à, lớp cấp 2 hoặc là cấp 3 thì bắt đầu chúng ta bắt đầu hiểu bắt đầu chúng ta có hiểu Đấy. thế thì khi mà chúng ta hiểu những cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta hiểu thì lên đại học chúng ta cũng ở trên hiểu một chút rồi bắt đầu sau khi chúng ta học đại học ra thì bắt đầu chúng ta gì ạ những cái vấn đề của chúng ta bắt đầu chúng ta mới làm đó khi chúng ta làm khi chúng ta làm bắt đầu bước tay vào làm thì có một số anh chị em khi mà chúng ta làm thì nó sẽ dẫn đến này, chúng ta sẽ gì ạ đánh giá ra được nó đúng nó sai và khi mà chúng ta làm chúng ta đánh giá được nó đúng nó sai thì một số anh chị em biết cai gen để cải tiến thì khi mà cai gen cải tiến thì tự nhiên chúng ta có năng lực tốt hơn thì chúng ta được xếp cho chúng ta lên ở cấp độ cao hơn có thể đầu tiên là nhân viên xong lên trưởng phòng và lên gì ạ lên đến giám đốc nhưng một số anh chị em thì không biết cái điều đó chúng ta chỉ làm mãi một cái công thức không tối ưu hóa chúng ta cứ mãi mãi và chúng ta chỉ mạo mỗi là công nhân với nhân viên thôi là chúng ta mãi mãi đến như vậy thôi nhưng ở đây chúng ta đang nói là một cái cấp độ đại học hay ra chúng ta làm thì có đấy chúng ta quay trở lại kiến thức của cấp 3 quay trở lại kiến thức cấp 2 thậm chí là chúng ta có thể là chúng ta vẫn làm được đúng không chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng ta vẫn có thể giải toán cấp 2 cấp 3 được có thể sau đó chúng ta quay ở cấp 1 thì chúng ta giải toán cấp 1 cấp 2 rất là dễ nhưng nếu bây giờ chúng ta có đang ở cấp 1 đang không biết gì đang cấp 1 không biết gì mà chúng ta lại đi gì ạ đi giải đi làm giống như các bác đã tốt nghiệp đại học ra trường thì anh chị em cũng giống như thế này, này. khi anh chị em không biết cái gì trong đầu tư thường cấp số 0 đấy đúng không đang số không thôi khi mà chúng ta đang ở số số không thôi gần như không biết gì mà chúng ta lại bỏ tiền ra hàng mấy ờ, ờ, trăm triệu hàng tỷ để đầu tư nghĩ là nó may mắn thế là chúng ta mang một con lô con đề ra quẳng ra ngoài đường sau đó chúng ta mua vào đúng không và chúng ta mua và chúng ta đợi may mắn thì lúc mà thị trường nó lên thì chúng ta thấy là mua là thắng anh chị em lúc mà thị trường lên thì anh cứ em mua là thắng nên bắt đầu tự nhiên có một vài ông khoe là tôi rất thành công tôi thành công và hôm trước có một ông vào ông gọi điện cho Dũng chẳng hạn thế ông bắt đầu gọi điện ông bảo chúng mày đi ờ, đào tạo chẳng hạn thế Đấy, ờ, không bằng tao tao mới học 4 tháng mà tao giỏi hơn chúng mày đấy ông gọi gọi điện cho Dũng ông nói như thế thì sau đó thì sau đó thì Dũng ờ, trước cũng kể chuyện rồi thì hỏi là ông bao nhiêu tuổi làm được bao lâu thế thì bảo là 36 tuổi và 36 tuổi thì thì ờ, mới cả tức là cái, cái vấn đề ở đây tại sao Dũng hỏi 36 tuổi 36 tuổi mà cũng vẫn nói được những câu như thế thì thực ra nó chưa trưởng thành nó chưa lớn được tức là cái câu hỏi chỉ cần một câu hỏi thôi là biết là nó chưa lớn được chưa lớn được tại vì nó vẫn giống như đứa trẻ con năm nay có 25 tuổi thôi không 25 tuổi thì các bạn cũng lớn lắm rồi đứa chỉ còn 15 tuổi thì nó mới có hỏi những câu vậy như vậy thôi tại vì chỉ cần những câu hỏi là chúng ta có thể biết họ tầm đâu nó giống như những đứa con chúng ta nó nói thì chúng ta biết được thì ở trong đầu tư chứng khoán nó cũng tương tự như vậy nếu chúng ta không biết thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ bị lừa rất là dễ trong thị trường nó có rất nhiều cái cạm bẫy chúng ta nên tất cả những cái chương trình nhỏ như này Dũng muốn giải quyết cho chúng ta một cái vấn đề nhỏ đúng không ạ tại sao chúng ta lại phải mua đúng điểm thì vấn đề ở đây là khi mà cổ phiếu mà chúng ta không mua đúng điểm chúng ta không mua tức là thắng ở phía trên này thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không biết ở đâu thì mọi cái cổ phiếu dù là SSI bất cứ cổ phiếu nào những cái điểm chúng ta gọi những điểm mua an toàn nhất sau khi lên này thường cổ phiếu sẽ không lên ngay được nó sẽ phải rũ bỏ và những điểm mua này những điểm mua an toàn nhất còn phía trên này các bạn có thể nó có lãi nhưng nó sẽ không phải những điểm mua và phía trên này các bạn có lãi nó phải những điểm mua đấy là góc độ như vậy còn là các bạn nhìn thấy một số cổ phiếu bạn vừa hỏi SSS nhà đấy thì những cái cổ phiếu này nếu các bạn mua đây là những điểm mua sau khi nó rũ bỏ những điểm này chúng ta gọi là những điểm mua và phía trên này là gần như chúng ta không có điểm mua khác và việc phía trên này là quá trình chạy nước rút là chúng ta phải bán ra cổ phiếu còn khi mà cổ phiếu giảm sâu và nó có hồi phục như này thì chúng ta biết rằng là những cái độ hồi phục này tùy vào các cổ phiếu khác nhau những cổ phiếu mà hồi phục theo một cái kiểu dốc như này thì độ rủi ro rất là cao Đấy, nó không có tích lũy lượng đủ thì chất đổ nên chính vì vậy thì trong cái video này Dũng chỉ muốn nói anh chị em là việc chúng ta không hiểu rõ về từng điểm mua hay thời điểm tham gia mà chúng ta lại bỏ tiền vào chúng ta mua cổ phiếu xong rồi mua mua mua cứ có lương là mua có ai cho vay là mua nắm giữ và chúng ta nắm giữ số lượng cổ phiếu chứ không phải nắm giữ cái chất lượng cổ phiếu có ai đang nắm giữ số lượng cổ phiếu mà không nắm giữ chất lượng cổ phiếu có ai đang mua cổ phiếu để 5 đến 10 năm mà nghĩ là chúng ta sẽ là là một trong những người mà đệ tử chân truyền của Gordon Buffett thì có thể comment cái đâu ạ thì tất cả vì chúng ta chả hiểu bản chất của các hệ thống những cái phương pháp hệ thống nó như nào nên dẫn đến chúng ta ở trạng thái là lớp 1 cấp 1 nhưng lại muốn gì ạ à? ra để đi làm giống như các bác đã đại học rồi câu chuyện nó như vậy Đấy. nên cái việc mà chúng ta chưa biết gì mà chúng ta lại tiếp tục muốn đầu tư theo kiểu cứ ném tiền vào sau đó đầu tư ném tiền đầu tư sau nghe ở bên ngoài người ta nói nào không biết cứ kể nào người ta mua cổ phiếu này tốt lắm không biết là tại sao nó tốt không nói không, không chuyện tại sao không hiểu rõ làm thế nào để mua được Đấy. không biết nó là gì ba câu hỏi thì đó là dẫn đến là cái sự thất bại của phần nhiều anh chị em thì đây là một cái chương trình mà nó cũng khá khuya rồi thì Dũng muốn chia sẻ chúng ta đó là hãy tìm cái điểm mua nếu anh chị em nào muốn biết cái điểm mua rõ ràng thì anh chị em có thể đọc những cuốn sách đó là hồi ức à, cuốn sách đầu tiên anh chị em có thể mua có thể đọc đó là phù thủy sàn chứng khoán của mac Mini đấy cuốn sách đầu tiên hoặc là làm giàu qua chứng khoán của mac Mini cuốn thứ ba anh chị em có thể tìm hiểu đó là viết A viết A à, chương trình giáo trình viết A thì tới đây sẽ có một cái chương trình đó là bí mật đầu tư khóa 3 tức là cái đây là một chương trình mà Dũng hướng dẫn cho anh chị em cái tư duy để đầu tư thành công hướng dẫn cho chúng ta cách nhận biết tiền nó vận động ra sao hướng dẫn chúng ta có thể xây dựng cho mình một hệ thống đầu tư phù hợp hướng dẫn cho chúng ta biết rằng các quy luật nó vận động trên thị trường như nào và cái quan trọng là chúng ta thì à, mô phỏng được mô phỏng được cái công thức thành công của tất cả mọi người đấy là những cái mà anh chị em có thể nhận biết ra được và anh chị em sẽ biết rằng là cái gì nó đúng cái gì là sai kể ừ. những cái chương trình Dũng chia sẻ này thì anh chị em cũng phải nhận biết rằng là nó đúng nó sai thì tất cả đúng sai chúng ta có thể tự nhận ra rồi Ok xin cảm ơn tất cả anh chị em và đây là những chương trình mà Dũng muốn giúp cho anh chị em có thể hiểu rõ hơn thì có những chương trình Dũng muốn là giả sử những cuốn, cuốn sách cũng sẽ nói về cái cách để chúng ta đọc sách như thế nào thì cũng sẽ dành những chương trình tới đây Dũng sẽ làm rất nhiều chương trình để giúp cho các anh chị em truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư chân chính Dũng là chân chính chân chính ở đây là gì ạ hãy đầu tư bằng diện trí tuệ chứ không đầu tư bằng gì ạ bằng cái kiểu như là cầu nguyện đúng không hãy dùng trí tuệ nhá dùng trí tuệ để đầu tư chứ không cầu nguyện vì cầu nguyện nó gì ạ nhân nào quả đó có nhân sớm muộn có quả Đấy, không nhân thì không quả như đã có nhân là phải có quả nên chính vì vậy thì hãy gì ạ? nhân như nào thì quả sẽ vậy xin cảm ơn anh chị em và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình tối mai tối mai Dũng sẽ làm bản tin về thị trường thị trường trong cuối tuần hôm nay như thế nào và xu hướng thị trường hôm nay chỉ đưa chia sẻ chúng ta một cái góc nhìn về tại sao là phải mua đúng điểm xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chương trình tối mai